giờ tìm nơi đâu tôi anh phúc như lúc ban đầu ngỡ rằng ta không xa cách rời duyên tình trái ngang hạnh phúc lỡ làng nên ta phải rời xa nhau cho con tim anh sao cho con tim anh thôi ngừng nhớ em người hãy nói một câu đừng sống trong những nỗi đau

sun.